đây là cây à, à, RB107 của à, Roland mới ra thì cái dòng này được nâng cấp từ cái dòng RB102 về đại khái thì thằng này nó có mang cái thiết kế nó kiểu như nó bo tròn và nó kiểu như nó yểu điệu hơn không giống nó không có bo những cái góc ừ, cứng giống như cây 102 đây là cây 107 nó sẽ bo chỗ này ha cái gỗ này nó sẽ làm cứng cáp hơn ha, giống như gỗ thịt vậy đó nó cứng và nó bền hơn nó nặng hơn nữa ừ, thì tổng thể là như vậy nó được biết cái tiếng là nó sử dụng cái thằng này giống như mấy thằng dòng à, HP ấy, để nó đỡ cái giá nhạc không bị gớt cái giá nhạc hết cái nhạc ra ừ. con cái là thằng này nó giờ nó không không làm bằng à, bằng gỗ nữa mà nó làm bằng à, nhựa ừ. thì thiết kế những cái đầu kết nối ở bên trong nè, bây giờ ngày xưa thằng RB102 á thì nó sẽ nằm ở dưới đây bây giờ là nó nằm ở trên đây đem mình như đây nằm ừ. Medan này kia thì nó cũng vậy thôi về cái ngôn ngữ thiết kế thì này nó có sự chênh lệch một chút xíu phút bấm bây giờ nó cũng làm giống như cái dòng HP á ừ. bao tròn Đó. rồi một tí mình sẽ cho các bạn xem cái ờ, so sánh âm thanh này đồ đây là cây RB102 nè ừ. ngôn ngữ thiết kế đó là tất cả là vuông hết ừ. Medan thì nằm dưới thì tất cả những cái uh, phụ kiện ngày xưa giờ nó vô nó gom ở dưới đây còn bây giờ nó gom ở phía sau công suất của thằng RB107 là 8W còn thằng à, RB102 là 6W nó xài nguồn à, của lăng là U1 còn 107 à, là sẽ xài U5 đại khái là như vậy sự khác biệt là như vậy bây giờ mình sẽ thử cái tiếng cho các bạn nghe nha Thank you. Música